sang ví dụ số 1. Ví dụ 1 là dùng định luật Lenser để xác định chiều của dòng điện cảm ứng trong một khung dây dẫn trong các trường hợp sau. Các lưu ý, đây là một khung dây dẫn kín nhé, phải kín. Ý A nào? Là cho một thanh nam châm rơi đến khung dây, sau đó rơi qua khung dây. Trong bài này chúng ta sẽ chia thành hai trường hợp trường hợp nhất là trước khi rơi qua khung dây và thứ hai là sau khi nó rơi qua khung dây các quan sát trên bảng đây là cực bắc và đây là cực nam của nam châm đây là một khung dây trước tiên Chúng ta xác định chiều của cảm ứng từ do nam châm tạo ra. Theo quy tắc là vào nam, ra bắc. Ở phía dưới là cực bắc, phía trên là cực nam. Trên là các đường sức từ do nam châm tạo ra. Nó sẽ hướng từ cực bắc xuống. Đây là chiều của B đây. Vậy khi nam châm tiến lại gần khung dây thì từ thông gửi qua khung sẽ tăng dần. Hay là số đường sức từ đi qua khung dây sẽ tăng dần. Mà khi từ thông tăng dần thì B cảm sẽ cùng phương ngược chiều với B. Đúng không nào? B có phương thẳng đứng và chiều từ trên xuống dưới. Khi đó B cảm cũng sẽ có phương thẳng đứng và chiều từ dưới lên trên. Đây là chiều của bề cả. Đến đây, chúng ta đã xác định xong bước số 2. Bước số 3 là vận dụng quy tắc nắm bản lệch phải hoặc là quy tắc vào Nam ra Bắc. Các nhìn vào mặt phẳng của khung dây, kem thấy các đường sức từ đáng đi ra. Đúng không? Đường sức từ đi ra. Mà theo quy tắc vào Nam ra Bắc thì mặt ở phía trên của chúng ta đó chính là mặt Bắc. Và mặt Bắc thì được ký hiệu bởi chữ N. Đây, mặt Bắc. Được ký hiệu chữ N. Lúc này, chiều dòng điện sẽ chạy như hình vẽ. Vậy thì trong trường hợp này, dòng điện của chúng ta